Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường Em tên là Trịnh Văn Hùng Năm nay 29 tuổi, quê ở Thanh Hóa Đang làm bên ờ, sale công ty phân bón Hiện tại em đang công tác ở Đồng Tháp Rồi mời bạn nữ giới thiệu Em tên là Lương Thị Tú Trinh, năm nay 26 tuổi, về ở Hậu Giang Em làm việc và sinh sống tại Cần Thơ ạ Em đang là kế toán dược cho bệnh viện ở Cần Thơ luôn ạ Ồ vậy là mình ờ, lên đây để tham gia chương trình thôi á hả? Dạ. À Ôi, vậy gần mà bạn này công tác Đồng Tháp, đi qua Cần Thơ rất là gần. Thơ Đồng Tháp. Dạ thì em thì ờ, thường em làm ở Đồng Tháp thì em phụ trách ờ, nguyên là người tỉnh nhanh. Mua bán tại tỉnh đó ha. Rồi nhà bạn ở đó luôn hả? Dạ không em thì thuê nhà ở đấy thôi. Nhà thuê nhà ở đấy. Dạ ba mẹ ở ngoài quê. Ở Đồng Tháp bao lâu rồi? Dạ em ở Đồng Tháp hơn một năm. Bạn cảm nhận về người những người miền Tây thế nào? Dạ người miền Tây thì rất thật thà, chất phát sống cùng thoải mái đó đó là người con gái kế bên đó bạn rồi bạn nữ những điểm mạnh điểm yếu của bạn dạ điểm mạnh của em thì biết nấu ăn cũng biết uh, chơi nhiều là cờ đó. Cờ gì? Dạ, cờ gì cũng hình như cũng biết hết trơn á chị dạ. Cờ chó biết không? Dạ biết, cờ nhào thôi ạ à. Cờ nhà, cờ chó Chơi, chơi giỏi không? Cờ dạ, mũ Tương đối à rồi à, điểm yếu của mình dạ em tính em thì ờ, dễ giận với lại bướng bỉnh lắm mỗi lần giận cái là em đụng đụng xóa điện thoại xóa tin nhắn chặn hết trơn luôn chị thôi luôn em không thèm liên lạc luôn ừ, bạn nghĩ lý do tại sao bạn ờ, chưa có người bạn trai ra thời điểm này lúc mà trước á, là chưa suy nghĩ đến việc là lập gia đình tới chừng suy nghĩ lập tới lập gia đình thì các bạn đi lấy vợ hết rồi <laughs> thêm một phần nữa tại xóa điện thoại xóa danh bạ đó còn đâu nữa liên hệ có tin nhắn của người ta đó dạ xóa nhưng bệnh nó số anh nhớ còn đỡ giận lên gì xóa trên muốn liên lạc lại đâu muốn liên lạc được xóa mà có nhớ không dạ không chị không luôn em không chưa? nhớ số điện thoại chị rồi mình, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi dạ hai ạ à. là mình xóa hết mấy người đó rồi đó hả dạ xóa sạch rồi chị chia tay mối tình cuối là cách đây bao lâu rồi dạ ba năm rồi chị tiêu chuẩn mình đặt ra là như thế nào thích người à. biết hát rồi chị em hát dở em không biết bên hát. kia biết hát không dạ hát không phải sở trường của em chị Kệ bên đây người ta muốn người biết hát kệ mình biết mình làm bản đi hát thử coi sao năn nỉ á <laughs> hát không có hay anh kệ nó hát thử coi bạn gái cảm nhận thế nào dạ dạ nắm tay nhau thật chặt giữ tay nhau thật lâu hứa với nhau một câu sẽ đi chọn tới cứ con đường đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em ơi hãy cứ tin thôi <laughs> tạm dừng hát được hơn em em Ủa vậy đó hả hát. <laughs> hát vậy được hơn em luôn á hả em không biết hát chị ơi hát vậy được hơn em hả dạ, mừng quá em không biết hát mà em hát thử câu nghe đây thôi trời đó hát hay không bằng hay hát thử một câu nào đó ừ dạ nghe bến ninh kiều qua cầu cần thơ nói vui đôi bờ sông hậu giang được rồi anh trời ơi <laughs> tôi nói nghe nè, cái hai người này lạ lắm nè hai người này mà nếu mà có giận nhau hát cho nhau nghe hết giận á trời ơi ấn tượng lắm à có cái điều gì em không thích hay là em có cái mẫu người lý tưởng đàn ông mình không em không thích người à, đầu hói có có có ờ, có chương trình có tài trợ ờ, có mass hair ờ, ví dụ ngăn ngừa rụng tóc hỏi mắt nói gì vậy hỏi tóc thôi anh à thôi qua là gặp nữa mới được cái gì đâu mà không cho hói ơi nhưng mày không thích mà ủa hói cũng đẹp trai vậy người ta cũng đâu có dính líu gì tới cái chuyện yêu thương đâu đúng không nhưng mà không thích mà anh rồi không thích gì nữa bụng bự nè bụng bia đó bụng bia đàn ông bụng bự thì sang Thôi nhìn nó nó bệ sệ lắm <laughs> Nói về đồng cảm nhiều người lắm Trời ơi có nhiều cô thích bụng bự ôm cho nó đã đã mập mập á không thích luôn hả dạ không vậy em thích cái gì dạ vậy em thích cái gì nói nghe coi đây bụng thích bự quá à, cao hơn em nhìn dễ thương cao có cao ông này bộ đầu hói hay sao mà ông lên tiếng hoài vậy hỏi có hỏi dạ em chào chị cát tường dễ dạ thương làm quá à vậy tập thể dục và bó cái bụng bia đi nha dạ có có giảm dạ, một tháng nay rồi chị mình đã đặt ra tiêu chuẩn rồi đó dạ. còn à, mình có đặt ra tiêu chuẩn bạn nữ như thế nào không dạ em thì em cũng dễ mà khó cũng khó tại vì thấy nhìn được là được mà không được là không được như thế nào là được như thế nào là không được mình có tập xấu gì không dạ cũng hay rượu chè đi làm thì em thường phải giao lưu quá, thì nói chung cũng có hay nhậu mấy chai dạ em muốn ít lắm được khoảng à, bảy tám chai bảy tám chai là ít đó hả biết nhiều là nhiều ạ à. nhiều bao lâu tiến tới hôn nhân được dạ tầm khoảng uh, à, 3 tháng là tới thôi chị có chuẩn bị gì chưa mà đòi 3 tháng dạ cũng có tinh thần có vật chất thì có ít vật chất ít là nhiêu Tôi chuẩn bị phân rồi đó phân bón rồi kia ít là gì ít là gì thì à, nói chung mình cũng tích cóp được à, ít để trang trải cái, cái năm đầu tiên mình cưới đang gặp khó khăn vậy rồi mình ở đâu dạ thì ý tưởng của em là ở đồng tháp hoặc là cần thơ là hiện giờ đang ở trọ dạ bây giờ em đang thuê nhà lấy về vợ về ở trọ luôn dạ thì khi nào ờ, lấy ờ, lúc đấy tính sau chị tính bây giờ đi Yên lên kế hoạch đi tây ờ, đất đai trù phú cò bay thẳng cánh ở đâu không được không có nhà thì ra đồng ở <laughs> có gì đâu mà lo nhưng mình sẽ lập nghiệp miền, sợ miền, miền tây, tây luôn hay là đi có cái nào ý định đi về quê lại không hay là ở miền tây luôn dạ em đang tính em ở trong đây em làm rồi đồng ý ủa ủa nhưng mà bữa nay em lên một mình hả dạ em đi với ba chị ạ rồi cho gặp với chị Dạ em chào chị Cát Tường và dạ, anh Quyền Linh ạ à. Dạ Nói cho bé yên tâm đi chị Bên kia đầu hói bụng bự á chị Trinh ơi bên đây không có đầu hói cũng không có bụng bự <laughs> Chị thấy anh này cũng chững chạc cũng được Nhưng thấy hai em ổn không chị? Dạ em thấy ổn ạ à. Ổn, cảm ơn chị Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với lại em, nhà chú, lại hai bạn Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, thể vị khán giả và em chào chị ạ à. Dạ thì à, em thấy à, chị là người đúng với phẩm chất à, của miền quê Chị rất là thẳng thắn và hiền lành nữa Cái yếu tố đẹp của con người chính là đây Anh nhà em đây thì anh cũng hiền Anh sống rất là có trách nhiệm với công việc và với gia đình, người thân Thì anh chị nếu có thể thì cho nhau cơ hội để có thể hẹn hò và tìm hiểu nhau kỹ hơn ạ Giờ trước mắt mình gặp nhau mình tìm hiểu tại đây đi ha Ngoại hình ok yên tâm đi Có gì đâu mà hồi hộp Kéo màn Kéo màn lên chúng ta có 2 phút trò chuyện với nhau tìm hiểu nha nhìn coi có xét đánh không đánh cho anh à. anh à. à, lần đầu tiên à, rất vui được gặp em anh à, tới chương trình anh có món quà tặng em à, anh tặng em cao ghê nha thì anh thấy em cũng dễ thương em ở hậu giang là ở vị thanh hay là ở đâu em dạ em ở ngã sáu anh ở gần ở cần thơ cách cần thơ khoảng 40 phút rồi ngã sáu gần ngã bảy đó em <laughs> xa lắm anh không có gần anh <laughs> à, ở cần thơ thì anh cũng hay thường lên dạ. tại vì cũng có em gái nhà ở cần thơ đó anh cũng hay lên đấy chơi cuối tuần dạ. em thấy anh sao có đúng ờ, hình mẫu lý tưởng của em không dạ nhìn anh dễ thương cũng cảm thấy anh hiền hiền có hói không dạ không có hói anh <laughs> mừng quá ha dạ tính tới chuyện hẹn hò sao rồi <clears throat> hôn nhân đâu đó anh có nếu mà anh có cưới vợ miền nam á mẹ bên gia đình á có khó không anh à, ba mẹ ở nhà thì cũng dễ tại vì uh, quyết định là do mình Đấy. Uh, mình phải có chính kiến của mình chứ mình không có nghe người khác <laughs> người khác thì chỉ góp ý cho mình ví dụ giờ anh lấy vợ anh về thanh hóa luôn có về được không dạ nếu thương thì chắc có thể hai dù anh về hậu giang đi chắc về hậu giang cho nó dễ <laughs> hậu giang ờ, đất rộng lắm đúng không dạ đúng Phò bay thẳng cánh về chăn vịt ý không không có vịt anh chỉ trồng cây thôi ạ à. em à, tính ờ, khi nào là kết hôn rồi em nếu mà người đó hỏi thì ờ, em cưới à vậy <laughs> vậy hả dạ. miền dạ. tây đơn giản mà <laughs> ba mẹ bạn gái có yêu cầu gì khi tìm chàng rể cho mình không dạ có à. mẹ em chỉ yêu cầu là người đó đừng có ốm quá thôi em thấy anh này chắc là được rồi không có ốm nữa <laughs> nếu anh nếu nếu anh hỏi em đồng ý không để suy nghĩ anh nãy mới nói ai hỏi em đồng ý liền à, ờ, mà anh chưa có hỏi mà anh giờ thí dụ anh hỏi nè đồng ý không anh kêu anh hỏi đi rồi em trả lời hỏi đi em à... bây, bây giờ anh mà muốn à, hỏi em đấy À, muốn tìm hiểu à, sau này hợp thì muốn tiến tới xa hơn nữa em đồng ý không thôi bây giờ nói câu tình cảm thôi anh rồi đúng rồi muốn nói mút rồi. <laughs> tình cảm đi à, thì hay thì là mình cứ bất chấp hẹn hò hết đi em ờ, về đội của anh câu này xưa lắm rồi câu gì tự đáy lòng của mình từ trái tim của mình đừng bắt chước người khác ừ. à, sau này á nếu mà có cơ hội mà đi tiến tới xa hơn nữa thì anh hứa anh sẽ lo cho em suốt đời dạ nếu được vậy thì <laughs> em chịu quá. <laughs> Cái người miền Tây đơn giản không? Được thì chịu thôi Sau 3 tiếng đếm Chúng ta sẽ quyết định đồng ý hẹn hò với nhau hay không Một Hai Ba Hết thời gian rồi hai bạn nắm tay nhau đi được rồi đó ủa sao vậy hả nó sao mà thấy rùng mình chứ vậy cảm giác sao vậy em dạ. điên chưa cả à? có rung rung quá hả dạ bạn trai thấy sao dạ em thấy tay thì cũng êm mong rằng các bạn sẽ cùng chung đi trên con đường đó vào ngày không xa hai bạn sẽ báo tin vui chúng tôi nhé